Chào mừng lại đến kênh Chú Dê và Anh Bon và mình là James Rất vui khi được tất cả mọi người Cũng như tự đề video đã các bạn đã thấy Thì video ngày hôm nay được quay tại tỉnh Bình Thuận Và địa điểm quay ngày hôm nay đó chính là tại thành phố Phan Thiết Nào các bạn cùng theo mình và hôm nay khách sạn của mình chọn chính là Moon Hotel Một bến sạn nằm ngay tại bãi chính Phan Thiết Tell me when am I, when am I gonna see you và vâng, như các bạn cũng đã thấy, phòng ở của mình ngày hôm nay nằm ở tầng 6 Đây là một căn phòng tập thể dành cho 10 người Với một view hướng biển vào dạng cực kỳ là phải chăng luôn các bạn ạ à. Và nếu như bạn đến Phan Thiết, ngại chi không đến Moon Hotel next to you Wait a minute Và bây giờ James sẽ cùng những người bạn của mình đi đến bãi chính của Phan Thiết Nào các bạn cùng theo mình như các bạn đã thấy trong video ngày hôm nay Người dân ở tỉnh Phan Thiết cực kỳ là dễ thương và cực kỳ là thân thiện luôn các bạn ạ Và sau khi người nước xong thì team của mình phải đi ăn đêm các bạn Và địa hôm nay là mình chọn đó chính là ốc bà triệu nằm đối diện công viên của Phan Kiệt các bạn ạ quán chính Nàng Ghi, nơi mà mình sẽ cùng nhau Còn gì tuyệt vời hơn là được ăn những món ăn ngon bên cạnh những người bạn của mình phải không các bạn nhỉ? Và mình là James, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Hãy like, share và subscribe kênh youtube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.